Vì sao doanh nghiệp nên có TVC giới thiệu công ty bằng tiếng Anh? Hiện nay việc sản xuất TVC quảng cáo giới thiệu công ty bằng tiếng Anh đang được rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp quan tâm để thực hiện các chiến dịch quảng bá thương hiệu của mình. Và không phải ngẫu nhiên mà các doanh nghiệp lớn nhỏ sẵn sàng đầu tư thuê các công ty sản xuất phim quảng cáo đó. Bạn sẽ có câu trả lời sau khi xem xong bài viết dưới đây, một thu hút được sự quan tâm của nhà đầu tư, khách hàng về sản phẩm doanh nghiệp mình, trong thời đại kinh tế hội nhập, Việt Nam đang là một quốc gia tiềm năng có thể phát triển nền kinh tế. Hợp tác quốc tế Chính vì thế việc quảng bá thương hiệu công ty, sản phẩm doanh nghiệp ra nước ngoài sẽ thu hút được nhiều nguồn vốn đầu tư, sản phẩm được giới thiệu rộng rãi đến các đối tượng khách hàng từ trong nước đến nước ngoài. 2. Đem đến lợi thế lớn về việc tiếp cận khách hàng cả trong nước và nước ngoài. 3. Khả năng chia sẻ dễ dàng và rộng rãi, lan truyền nhanh rộng, khi quay quảng cáo giới thiệu một doanh nghiệp, những video quảng cáo này luôn có nhiều khả năng được chia sẻ rộng rãi hơn với nhiều người và trên nhiều kênh truyền thông khác nữa. Chính vì điều này mà TVC quảng cáo ngoài việc tiếp cận với những khách hàng tiềm năng trong nước nó còn mở rộng với những khách hàng, những doanh nghiệp ở nước ngoài. Hơn nữa tiếng Anh đang là ngôn ngữ phổ biến để giao tiếp giữa các nước trên thế giới, một khi doanh nghiệp của bạn đã được mở rộng trên toàn thế giới thì cơ hội bán được hàng và doanh thu cũng được tăng lên. Khi đó có thể tạo ra nhiều lợi nhuận cho công ty của mình và tăng khả năng nhận biết thương hiệu với người tiêu dùng trên toàn thế giới. 4. Ấn tượng, tạo dấu ấn sâu và khả năng nhớ lâu hơn cho người xem, thay vì chỉ tiếp thị bằng những bài viết hay hình ảnh tĩnh thông thường theo như các quảng cáo truyền thống, với TVC quảng cáo, doanh nghiệp có thể gửi đến cho khách hàng của họ cả một câu chuyện có ý nghĩa chứ không chỉ còn là con chữ vô tri và những hình ảnh nhàm chán. Thông qua đó có thể gửi gắm đến khách hàng một vài thông điệp nào đó sâu sắc và nhân văn, như vậy hình ảnh doanh nghiệp sẽ đi vào lòng khách hàng một cách tích cực hơn. Bên cạnh đó, trong TVC quảng cáo còn khéo léo đăng cài những gợi ý về việc sử dụng sản phẩm của họ trong các chi tiết của clip để từ đó hướng những người xem thông thường trở thành người tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp một cách tự nhiên và dễ dàng nhất. Sản xuất TVC giới thiệu công ty bằng tiếng Anh đòi hỏi sự sáng tạo và phối hợp chuyên nghiệp giữa đạo diễn chương trình với toàn bộ ekip quay phim, dựng phim biên tập, từ ý tưởng, hình ảnh, âm thanh cho ra những thước phim mang tính thẩm mỹ cao và thực sự thu hút đối với người xem. Hiểu rõ được tầm quan trọng của TVC giới thiệu bằng tiếng Anh đối với doanh nghiệp, công ty Icon Media hân hạnh giới thiệu dịch vụ làm TVC chuyên nghiệp tại thị trường Hà Nội. TVC được sản xuất tại IGN Media với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm, liên tục cải tiến, đổi mới ý tưởng theo xu hướng quảng cáo và chất lượng quốc tế. Ngoài ra với hệ thống thiết bị, nền tảng công nghệ hiện đại, ý tưởng độc đáo, IGN Media tự tin sẽ mang đến cho các quý doanh nghiệp những TVC quảng cáo giới thiệu công ty bằng tiếng Anh thật sự chất lượng cả về hình thức lẫn nội dung. Từ đó giúp các doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, thương hiệu trên toàn thế giới. IKN Media rất vinh hạnh được đóng góp một phần công sức trong việc đưa nền kinh tế thị trường Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Trên đây là một số lý do vì sao doanh nghiệp nên có TVC giới thiệu công ty bằng tiếng Anh. Nếu doanh nghiệp bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với IKN Media để được hỗ trợ. Email media.vn, địa chỉ tầng 4 tòa nhà 391 Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội, giờ làm việc 8 đến 20 giờ hàng ngày.